bóng ngọc bóng bóng cái bóng bóng đảng bóng hai kiểu nha bóng đi bóng đâu bóng tía à. bóng đâu bóng đâu đây có gì có đây cắt là căng lắm đây cười đi hôm nay cái là cân nó đây ok khánh ok khánh nghe liệu <laughs> Hehehe bạn nào kiên bạn không biết đâu đây Giải đứa bạn nữa Giải đứa bạn nữa đi hôm nay cái con nằm đây ơi mày coi lên câu nha không ok clip hôm nay khá là căng lắm đây clip hôm nay khá là căng lắm đấy clip giải cao đó là clip ạ rồi các bạn xem này ok mọi người xem đây ok anh em nhá ok không bị áo phi đây đây nè bông nè bông đẹp nha à. xem đi xem là anh không bị cây bông vô trắng bằng khát à à gì nè à. ô ô cái là cái tay thôi nhá. Không đâu. Không đâu. Không được nguyên. Đập bằng. Về lên. Đập. Môi. Nguyện có công kệ lực. Sư phụ. Sư phụ lên từ lắm rồi. Đây là sư phụ. Nào con. Vô đây Mình cây nghe Đó, bóng làm lớn đó Bóng đi Bóng đây Bóng đây chưa, Bóng nào, bóng nào, bóng nào Này có ấy Kịch hai Nệ quá à? Khánh ghen điện có không cận được cao Rồi Ngon Ôi trời ơi ơi Lại đặt không hết năm lúc ta được kỳ vật bạn để họ tin lục nhưng nhận và con gì á đây gò mơ ha ha lại sâu cái cậu à nó sâu nha vô sắp có hòn thì nó vơi vớt vói sâu nha đặt sâu này mua cho bù mong sắp công pha sắp có người khác về cao nhá bắn dừng họ bị cẩn thận ta cao mày lại người quay mày thành cái gì áo phi à đây khánh nghe này có phải à. đấy vậy coi lô có cái là học quân bác sĩ nha ごい。うん。 ca sĩ lại lại tương cảm tình người mày ơi ca sĩ là này được chưa hát lại hai lại ok hai bên đi hát đi bay đi à no no no hát này đêm đêm ăn tình người em hả đây còn đổi văn hóa mình rất chuẩn đi các ca có đơn mà đã đứa đi sao rất bình tĩnh không phải là huấn luyện bên anh ờ, nhà phía đây là phía đây ngồi nó lão này lão này hát này cỏ người thương bao nhiêu trăm tình người là ai là ai là huấn luyện viên mà học nê bóng đi đá bóng luôn các vâng, cháu nào mày thằng nào nào <laughs> là ai là ai ơi huấn luyện viên luôn chính trị thì ai để học vậy hai đây hai đây hai đây hai đây người có không thôi rằng không do rằng mà dạy trong là huấn luyện viên làm thôi cái cái cái hả hả 그러니까 강아이 할래 할래 할래 어떤 한니 나 어떤 한 그거 만나 người người dành có thương mà thương mà yêu là ai lấy vui tình người là ai lôi hát to lên tình tình hát co lên to đi nhỏ bé đây cười là làm cho người vui luôn cha hát đi hát co lên đẹp đẽ nha thân măng cười mỗi người vô duyên tiến lên dơ là cờ việt nam chiến thắng cố gắng đi việt nam còn huấn luyện trẻ mà thôi là <laughs> hay đi hay, hay. À hát tiếp về cô ăn chân bằng nhau trường ai không ai huấn luyện là các con tự tử con còn trẻ mà tôi ừ. từ từ luôn luyện luôn mà là tự tự mà thôi huấn luyện tử mà tôi huấn luyện hết ờ, ok ờ, huấn luyện hai cái về hai cái về kia dạ, ừ. à là không biết hai à hai đây dạ. hai đây hai đây hai đây hai đây